dù biết những em đêm những nồng ấm đã vỗ về em ngày qua giờ không còn lòng vẫn muốn nhớ hoài câu chuyện cũ muốn anh hoài như thuở xưa dành cho em cứ sống với quá khứ em đâu hay bên đời ấy những tiếng nuôi nêu cao chỉ làm nát tan khổ đau những tiếng nuôi nêu cao đầu đưa nhau đến cuộc sống hạnh phúc mong chờ chẳng chung lối đâu thế chung đôi giữ lại mãi chân tình kỷ niệm với ân tình ta chia tay nhau bước theo con đường riêng thôi ta vương để cho nhau bình yên vỗ về em ngày qua giờ không còn lòng vẫn muốn nhớ hỏi câu chuyện cũ muốn anh hỏi như thuở xưa chỉ dành cho em cứ sống với quá khứ em đâu hay bên đời ấy những tình nuối nêu cao chỉ làm nát tan khổ đau những tiếc nuối nêu cao đâu đưa nhau đến cuộc sống hạnh phúc mong chờ bóng anh vì chẳng chung lối đâu thế chung đời giữ lại mãi chân tình kỷ niệm với an tình ta chia tay nhau bước theo con đường riêng thôi ta vương để cho nhau bình yên lòng ấy vì cuộc tình chẳng chung lối đâu thế chung đôi